phôi ra đây rất là kỹ rồi trắng tinh và không còn gì nữa các bạn nhé tôi không từ lúc bây giờ tôi quay đến bây giờ Thank you. khéo tay đổi dần đấy là chưa được hết làm bao nhiêu năm nay rồi vâng. chúng tôi có bây giờ cũng không nổi nó có mùi hơn rồi mới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 củ nghệ đấy dây vắt liên hoàn thì những ờ, loại mà chúng ta cần lấy ờ, để xay vắt làm ờ, tinh bột thì máy này thì làm được hết nó mài được hết đây đây thì là chi tiết sản phẩm chúng ta nhìn qua một chút nhá. đây chúng tôi lắp sẵn hai máy đây nó chạy motor 3 kg motor dây đồng của toàn phát Đấy. máy thì toàn bộ trên là inox này ở dưới thì chân máy là bằng thép này đấy thì sau đây tôi sẽ đi vào chi tiết sản phẩm này đây như à, máy thì à, nó có bộ phận cơ bản như đầu tiên chính là phần motor Đấy, motor sẽ lắp ở dưới máy thân máy luôn Đấy là gọn luôn có bàn đỡ như thế này để giúp, chúng ta căng giảm dây cu loa chỗ này Đấy. máy motor sẽ được à, bắt vào chân đế là bốn con ốc motor 3 kg được nằm gọn ở dưới dưới thân máy luôn để đảm bảo là máy chúng ta không có sử dụng thì có môi trường nước nó sẽ không bắn vào motor để đảm bảo cho người dùng đấy thì uh, máy chuyên động à, uh, pulley đôi dây cu loa đôi hai dây luôn Đấy, chắc chắn như này Đấy, motor là 3 kg này sử dụng điện 220V đây dây cu loa nó đây hai dây nối thẳng trực tiếp lên trục của quả lô đấy rồi từ trục quả lô sẽ có một dây nữa nối thẳng xuống cái phần trục của hai chổi ở dưới buồng đấy lát tôi sẽ quay cụ thể đấy, còn đây là phần ở trên nó thì là đây là phần xay này thường xoay thì phếu nó như thế này ở trong sẽ quả lô bằng inox luôn đấy ở dòng sẽ có những cái vân xước như này để giúp chúng ta bỏ nguyên liệu vào sẽ mài mài mịn cho mình luôn đấy rồi có đường nước bơm vào thì nó sẽ xay bắt cho mình rất là tiện lợi luôn toàn bộ inox nhá đấy. inox này inox này cả vỏ inox này buộc cũng thế đấy thì ờ, chúng ta ở đây sẽ có hai cái nấm vàng như này này để để làm gì mà đó là để điều chỉnh cái phần nguyên liệu chúng ta muốn ép như thế nào đấy, chúng ta ví dụ như cái củ chúng ta nhỏ chúng ta muốn ép nó mịn thì chúng ta ép sát vào đấy vặn ngay con ốc này sát vào vặn hai nấm vàng này còn những trường mà chúng ta quả cái nguyên liệu chúng ta không cần mịn chúng ta mở nới ra đấy để làm nguyên liệu sẽ nhanh hơn tương tự đều là bằng inox sáng bóng luôn thì xung quanh thành mà chúng tôi có bôi một lớp silicon ở đây Đấy, để chống dò dỉ nước ra ngoài Đấy, để đảm bảo cho nguyên liệu chúng ta sẽ được sạch sẽ hơn và máy móc sẽ sạch sẽ hơn trong quá trình dụng đây trục của quả lô sẽ có hai vòng bi lớn như này này hai vòng bi hai đầu Đấy, để đảm bảo là máy chạy êm không bị rung lắc còn đây thì là ống vòi dẫn nước của nó thì ở ngay ở sau máy đây sẽ có ờ, đường ống này chúng ta bắt ống nước tiếp vào đây luôn ống nước vào đấy và khi chúng ta bắt đầu cầm máy lên thì đường nước sẽ truyền trực tiếp xuống buồng vắt thế này ở trên này máy sẽ mài đấy, mài nguyên liệu và khi chúng ta nguyên liệu được mài nhẵn xong mài mịn thì chúng ta nó sẽ rớt xuống cái buồng ờ, vắt thế này đấy đến đường nước đây nó sẽ chảy trực tiếp vào bục vắt luôn trong bục vắt sẽ có hai chổi đối lập nhau này đây chúng ta có thể thấy đây hai chổi đây hai chổi như này đấy, nó sẽ mài liên tục vào cái túi vắt này đấy, nguyên liệu chúng ta sẽ mài đây đấy sau khi mài nhẵn xong thì uh, sản phẩm ra rất ra đây đường ống này chúng ta sẽ có thể uh, lấy chậu lấy xô hứng tiếp còn bã thứ nó sẽ chảy ra ngoài này Đấy, lát tôi sẽ có video à, cụ thể test máy các bạn xem Đấy. còn toàn bộ máy inox từ buồng vắt này buồng mài Đấy, cả ốp buli thì đều bằng inox nằm trên một cái bàn đỡ như này Đấy, bằng thép Đây, chắc chắn luôn Đấy. motor 3 kg rất là đầm đầm máy đấy thì ngoài ra chúng ta có điều điều chỉnh được cái ờ, hướng ra của nguyên liệu này đây sẽ có hai nóc như này này đấy, ờ, hai góc hai đầu chúng ta chỉ cần đảo chiều cái củ vàng này thôi nó sẽ quay sang bên kia để chúng ta phù hợp với cái, cái địa địa chỉ cái địa, địa điểm chúng ta để máy đấy. thì thường thì uh, nguyên liệu sẽ ra bên này vì ở đây sẽ có nấm điều chỉnh nó sẽ dễ sử dụng hơn và chúng ta có thể ép máy sát vào tường cho nó gọn Đấy, thì sau đây tôi sẽ cắm thử máy các bạn xem này đây à, máy chúng chúng tôi lắp hoàn chỉnh như này bây giờ chỉ việc, bây giờ chỉ việc cắm điện lên thôi đây tôi có chuẩn bị trước là đây là 220V có cái cắm đấu đầy đủ đây rồi và cắm được tiếp các bạn xem luôn đây là máy đang hoạt động này máy chạy rất là êm không bị rung lắc video chúng ta sẽ thấy nó chuyển động hơi chậm một chút còn ở ngoài thì thùng cua nó là 2009 nó chạy khá là nhanh Đấy. thì à, cảm ơn quý vị đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và bà con có nhu cầu máy xay vắt nghệ củ rong củ riềng sắn dây liên hoàn thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ số 36 đường Cổ Điển A xóm Bảng xã Tiên Tân Trì Hà Nội hoặc hoặc qua số điện thoại chúng tôi để góc trái màn hình để biết biết thêm chi tiết sản phẩm vâng cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh đón xem video tiếp theo